tại thị trường Mỹ thì ờ, rất là nhiều những cái tiệm nail và ờ, Phong Thủy Tam Nguyên thì ờ, tư vấn và làm cho rất là nhiều những cái tiệm nail mà mà mà mà, mà liên quan đến cái yếu tố phong thủy anh chị có thể nhìn thấy một cái yếu tố rất đặc trưng của phong thủy Tam Nguyên đúng không ạ đúng không ạ gương bát quái thực địa chi tiền hoa mai rồi đây là thái hai năm hai thì cũng đã được chủ tiệm nail à, lấy về và sau đó là để à, đây là một cái tiệm nail supply chỗ này là có một cái cây à, một cái cây lộc ừ, một cái cây lộc mà trồng lên rất là mạnh chính tại cái phương tài lộc của của của của của của, của, của cái nơi này luôn đúng không ạ đó, đây những cái uh, vật phẩm phong thủy kia phong thủy thái nguyên mà đặt vô thơ thần tài thì à, để đem lại cái may mắn đây là cặp tí hưu hoàng hiếu nguyên được bốc bát hang bát nhang rồi hoa mai siêu thầy xoay rồi bộ trấn của hoa mai cho bạn thần tài thì à, ở cái tiệm mà neo này thì phong thủy tam nguyên đã tư vấn à, ở đây cách đây là 3 năm trước đây thì ta để một cái xe rác ở đây thì khi đó thì tôi đã yêu cầu là rời cái xe đấy đi và trồng cỏ vào và trong khoảng 3 năm Hà Vinh nó là mặt rất rất là phát đạt